trần phương quê ở đông ngà nhà cự phú đã lừng miền tỉnh bắc ngẫm cho kỹ thì miệt mài trồng tách nát chi cho bằng thích chí nhân sinh ngày tháng lênh đênh một chiếc thuyền này trải hồ việt lấy răng hoa làm lãi bớ hè con dạ con ra đi hầu bác đi con cứ hè hề con dạ đường kẻ chợ thôn sao bóng từ bi vắng vẻ bác thú thực bác tới cửa thiền môn không phải để nghe kinh đọc kệ ồ thế làm gì à bác làm gì mà là để đón một nàng thục nữ má hồng miệng cười như đóa phù dung mắt xanh đắm khách tang bồng vãng lai con biết rồi nha biết sao <laughs> Ê, bác ơi có phải có phải bác nhớ cái cô nàng tên gọi là, là suy veo suy vân suy vân suy vân tí quên nét na thủy mị mà tay chân nó ấm nà bác nhỉ ừ. có phải là thanh tơ nhỏ chỉ không hả con vâng, mày cười gì Ê bác ơi, con xem trong thiên hạ này thiếu gì khách trăng rằm hoa nở mà bác lại đành những cái cảnh hoa thải nhang ôi thế hả bác cũ người mới ta con cứ mặc bác thế bác cũng cứ mặc con thế là cô ta con bảo chứ không có rồi đấy này hả mày là mày hay đét xếp cấm không được đến gần nghe không bác không cho gần không cho mày đến gần biết rồi bác mà không cho con đứng gần thì con đứng xa con kêu à thôi bác cho con quan tiền con đi chơi chợ bác mến cảnh cũ thì bác đến chơi chùa chứ sự răng hoa thì bác cũng ngán lắm rồi nhé thôi con đi